r 560 vr <coughs> đây là nội thất của bếp nè bếp này còn rất là đẹp giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem nội thất và test những cái tính năng của nó đây là ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã che kính lại rồi để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện bếp này còn rất là đẹp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 đầu lò xo thì tôi cũng đã cày hở ra nè các bạn sẽ móc vào cái đầu phía cực dương này cái lỗ nè ở ờ, phía cái lỗ cực dương tôi đã móc cái lỗ nhỏ đây các bạn sẽ cho nó móc vô rồi các bạn sẽ quay cái dấu trừ vào bên trong đầu còn lại của lò xo thì các bạn sẽ cho nó chạm vào cái miếng thép ở phía trước hộp pin này để nó tiếp xúc lại với nhau bếp bên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 bếp này thì nó cũng có cái nắp che đầu chia lửa nó bằng inox đây là cái nắp che này bằng inox này thì cái nắp che đầu chia lửa nó bằng inox ta sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt nắp sắt á, thì ta sử dụng một thời gian nó sẽ mục chân và nên rớt ra đây là loại bếp sử dụng nắp sắt đây nó đã mục chân rớt ra rồi còn tác dụng của nắp này là để ngọn lửa tỏa ra không chụm lại đốt nóng trực tiếp của cái que cảm biến này là bếp hoạt động không có chính xác